ta cam ngả chậm lại một phút để cho đất xoay vòng giữa một vòng cây, hạnh phúc đến ngay giữa lắm em ngón tay cả ngàn lời chúc mình đã đưa tâm lòng chậm lại một phút để cho đất xoay vòng giữa một vòng cây, hạnh phúc đến ngay giữa lắm em ngón tay phải đó là một cái thiệp không Và mình biết mình sẽ viết gì bên trong Và lời chúc chỉ là một chút nguyện vọng Để thành phúc cả một lúc hành động Cho ta một ngày nhìn sâu hơn Cho được một lời biết ơn Để ta đang tưới cho giống nước mầm Và một hạt thiện lành ươm trong tâm hey, Cho tôi chân lên bụi bặm Con tim em yên lời dặn Thêm đưa nguyện câu cuối năm Dùng yêu thương trong tim tưới trăm Để tìm nụ cười mới cho năm mới trên gương mặt cũ Năm nay mẹ yêu không còn bận giặt dấu Nhạc của tinh cơ mà ngân nó thật sự Nhìn các con mà tâm đã gật gù Càng ngàn lời chúc Mới được nơi tâm lòng Chậm lại một phút Để trời đất xoay vòng Giữa một mầm cây Hạnh phúc đến ngày Giữa lòng em ngón tay là làm bạn nghe sạch sẽ tâm hồn nhặt con vụn vặt để tết đến gần hơn dùng những vị tha để chuyển hóa chuyện buồn vì ta càng lớn sẽ càng bớt giận hơn đừng chỉ chúc lời bình yên khi vạn vật quanh ta đang vội biến chuyển khi những núi rác vẫn còn trôi trên biển còn những con tim vẫn chưa thoát khỏi muộn phiền và một ngày mình chợt nhận ra đừng nhưng mà tôi cuộc đời sao quá nhiều còn một lần để nhìn trời xa còn nhịp đập của tim mà nhận được cơn gió chiều cho ta được thấy hoa đào được cùng nhìn mai chỗ hoa trong những giây phút thích thà lại một phút để trái đất xoay vòng giữa một vòng cây hạnh phúc đến ngày giữa ấm em ngón tay that feel like